tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ Giờ mới vừa bắt đầu mẹ đã đến bên em cho tình tay ân cần như thứ không bổ dưỡng Mẹ cho em trí tuệ nền tảng của tương lai Mẹ cho em ngày mai trí thông minh tỏa sáng Chuyên gia dinh dưỡng NutriFood giới thiệu Nuti IQ mới giúp phát triển trí não, tăng cường cảm xúc, hỗ trợ tiêu hóa và phát triển chiều cao của trẻ Thay chén mới, đón lọc đầu năm với các sản phẩm của NutriFood Hãy sưu tập trọn bộ tô chén sứ cao cấp Minh Long khi mua các sản phẩm sữa bột của NutriFood. Nhấn chân lên, số lượng có hạn.